一秒一秒，呃，这个就是去美国的，他他不给这样，的新加坡，他要这样。 这个是原原长，原长，还没交什么？就是再上来。 mình nó không lagi di depan mainan lagi hadiah ini masuk lah. Thank you. đây còn khác gì đây mấy gram ờ, ông giới thiệu cái này cái này nó là đường phèn ừ. cái này đường phèn mình đóng hoặc là mình chuyển đi cho nó dễ rồi ờ. còn có một loại nữa là mình đóng cho mình cái này cũng là một bịch đường phèn người ta thích cái này người ta thích cái này đó chuyển đi mình đóng chuyển đi ra nội rồi thì đóng vào cái này thì dễ đóng vì cái này mình đóng vào dưới cho mình chèn yeah.